thì ờ, cửa hàng rẻ hơn khuyến mãi sẽ giới thiệu một số cái dòng bếp ga bên cửa hàng của chúng tôi nè với rất là nhiều mẫu mã và giá cả đây cho các bạn có thể ờ, tham khảo và lựa chọn thì ờ, đầu tiên ở bếp số 1 này nó sẽ có giá là 1,6 triệu nè đây là một cái dòng bếp của Paloma bếp này có model là IC 330 SB đây là một cái dòng bếp mặt chén men chống xước và chống chày bếp số 2 có giá 2,2 triệu thì bếp là Rinnai modem là KGTM56DGL bếp này sẽ được lắp đặt ở đây một cái công tắc rang chiên nè giúp các bạn có thể chế biến những món rang chiên thoải mái mà không lo bị tắt lửa thì ờ, cái dòng bếp gắn được lắp đặt công tắc này thì hiện tại trên thị trường chỉ có bên cửa hàng chúng tôi lắp đặt thôi để giúp các bạn có thể sử dụng nó tiện lợi và dễ dàng hơn đây các bạn gặp về bên trái này là chúng ta sẽ mở cái chế độ rang chiên nè và gặp về bên phải là tắt chế độ rang chiên đây sử dụng rất là dễ dàng Bếp số 3 có giá 1,7 triệu thì bếp là Rinnai modem là VH56BL Bếp số 4 có giá là 2 triệu thì bếp là Paloma modem là IC33BE9 Bếp e số 5 có giá là 2 triệu thì bếp là Rinnai modem là KGM563BE Bếp này cũng được lắp đặt công tắc rang chiên cho các bạn nè đây công tắc rang chiên Bếp số 6 có giá là 1,6 triệu, hiệu bếp là Rinnai, model là KGE31NSBL. Bếp số 7 có giá 1,8 triệu, hiệu bếp là Rinnai, model là KGM562BE. Đây là công tắc rang chiên này. <coughs> bếp số 8 có giá là 4,7 triệu. Đây là một cái dòng bếp full chức năng của Paloma. Model là IC 360WA bếp mặt tráng men chống xước và chống chày đây là cái ờ, thích hợp tính năng ờ, nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo đây là nút rang xào chọn nhiệt độ chiên và hẹn giờ cả ba bếp đây giá 4,7 triệu bếp ờ, số 9 có giá là 1,4 triệu thì bếp là Rinnai modem là KGE661FTS đây bếp số 10 có giá 2,4 triệu thì bếp là Rinnai modem là KGM64BE bếp số 11 có giá 1,4 triệu thì bếp là Paloma model là IC900F bếp số 12 có giá là 1,9 triệu thì bếp là Paloma model là IC800B tiếp theo bếp số 13 có giá 2,6 triệu thì bếp là Rinnai model là KGM64BE bếp số 14 có giá 1,6 triệu hiệu bếp là Haman model của bếp là G55SVL đây đây là một cái dòng số một số dòng bếp ờ, mặt men bên cửa hàng chúng tôi nè tiếp theo là bếp số 15 giá 8 triệu đây là một cái dòng bếp kính của ờ, Rinnai model của nó là RTS61AWG10RN đây đây là bếp ờ, thiết kế mặt bếp thuộc là bằng kính cường lực nó chịu nhiệt sẽ rất là tốt bếp này sẽ có phụ kiện đi kèm là full inox và bếp cũng tích hợp ở đây là full chức năng nè hẹn giờ nấu cơm nấu cháo uh, rang xào nè nấu nước sôi và hâm chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động nướng theo loại thực phẩm tiếp theo bếp số uh, ờ, 17 có giá 5,5 triệu hệ bếp là Rinnai model là S660 VCTS đây là bếp mặt kính ờ, cường lực nè full inox và full chức năng đây là nút rang xào uh, nấu nước sôi và hâm chọn nhiệt độ chiên đây là hẹn giờ nướng nấu cơm nấu cháo và à, hẹn giờ biết bên phải là nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ nướng bếp này có giá 5,5 triệu bếp số 18 ờ, có giá 6,5 triệu đây là có dòng bếp kính của Rinnai nè màu rất là đẹp model là RTS61AWK1R bếp full chức năng rang xào nấu nước sôi và hâm chọn nhiệt độ chiên à ờ, hẹn giờ bếp bên phải nấu cơm nấu cháo và nướng tự động bếp số uh, ờ, 19 giá 6 triệu hiệu Paloma model là BA61WCK nấu nước sôi nè để trên nấu sôi và rang xào chọn nhiệt độ chiên nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ cả ba bếp Đây tiếp theo bếp số ờ, uh, 16 giá 4 triệu đây là một cái dòng bếp chính của ờ, Haman full chức năng hiện giờ có hai bếp chọn gì độ chiên uh, nấu nước sôi và hâm rang xào nấu cơm nấu cháo và nướng tự động đây là một cái dòng bếp các bạn lưu ý là chúng ta phải đặt nồi lên thì nó mới cho cháy lửa được tiếp theo ở đây là một cái dòng bếp từ của Toshiba đây bếp từ hiệu Toshiba số 21 giá 3,5 triệu thì những cái bạn mà chúng ta có cái nhu cầu mà nấu ăn nhanh các bạn có thể ờ, tham khảo sử dụng những cái dòng bếp từ như thế này nó nó ăn sẽ rất là nhanh thì nó ờ, phù hợp với những món nước như là nấu canh nấu lẩu thì các bạn chế biến những món rang chiên xào thì vẫn bình thường đi nhưng mà nó sẽ không có ngon bằng những dòng bếp ga đâu đây giá 3,5 triệu hiệu Toshiba tiếp theo bếp số 22 giá 8 triệu hàng trưng bày đây là một cái dòng bếp ga âm của ờ, Haman bếp ga âm của Haman giá 8 triệu hàng trưng bày nha hàng còn mới luôn thì uh, tôi vừa giới thiệu một số cái dòng bếp bên cửa hàng của chúng tôi nè để các bạn có thể uh, tham khảo đây thì uh, hầu hết những cái dòng bếp của thị trường là đi Nhật á nó đều sẽ được thiết kế là có bếp nướng nè đây bếp nướng nè để giúp cho chúng ta có thể sử dụng nó dễ dàng và tiện lợi hơn khi mà các bạn mua bếp bên cửa hàng chúng tôi á, thì các bạn cũng sẽ được tặng kèm một cái bộ quà tặng thì nó sẽ bao gồm ở đây là một cái bộ pin sạc để giúp chúng ta có thể sử dụng nó tiện lợi và dễ dàng hơn thì ờ, tiếp theo là tôi sẽ đến với lại con bếp chính của cái video này là một cái dòng bếp của Paloma à, model của bếp là BA 340 WA thì đây là cái nội thất phía bên trong của bếp thì uh, tiếp theo á, là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem được cái uh, ngoại thất bên ngoài của bếp cũng là tôi sẽ test chức năng của bếp cho các bạn xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp nè thì ờ, ở ờ, phía sau bếp á, những lỗ lớn nè và bên dưới bếp thì sẽ có nhân viên của bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mình ờ, che chắn lại để mình phòng chống đi trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá cái dây điện của chúng ta nè thì bếp được thiết kế ở đây nó cũng có lò nướng nè để chúng ta có thể sử dụng nó dễ dàng và tiện lợi hơn các bạn sẽ không mất nhiều thời gian và công sức để mình đốt lửa than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 ở điều kiện bình thường thì cái que cảm biến này á nó sẽ chịu được cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động nó khóa ra lại thì cái tự động yêu cầu phía bên dưới cái nồi chúng ta á, là nó phải đạt cái mức là trên 300 ờ, độ thì bếp nó mới tự động nó khóa ra thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng cái tính năng này ở nhà các bạn á, các bạn nên lựa chọn những cái loại nồi mà nó có cái đáy dày nếu mà các bạn sử dụng những cái nồi đáy mỏng á, nó sẽ rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió mà thổi ngang qua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 thì nếu mà các bạn có nhu cầu lắp đặt á, thì các bạn cũng có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để mà chúng ta lắp đặt cái công tắc rang chiên để mình có thể ờ, chế biến những món ờ, rang món rang chiên nó được thoải mái hơn ừ, cái hai bếp đã giảm nhỏ ngọn lửa nè vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao nhiệt độ bên phải của tôi nè là 260 và bên trái là 200 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí của cái cảm biến á nó tiếp xúc lại với nồi nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau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 để mà nhận biết là khi nào bên đầy thì các bạn có thể quan sát vào cái đèn hiển thị trên nội cắm sạc này khi mà đèn hiển thị ánh sáng màu xanh ở đây thì có nghĩa là pin chúng ta nó đã được sạc đầy rồi thì khi đó các bạn cũng nên rút sạc ra còn để mà nhận biết là khi nào bên yếu các bạn có thể quan sát cái đèn thì trên bếp khi mà đang sử dụng mà thấy đèn hiển thị nó chớp ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin yếu hoặc là các bạn có thể chú ý lắng nghe vào cái đánh lửa của bếp khi mà các bạn bật bếp á, mà nghe tiếng tạch tạch á, mà nó nhỏ và chậm dần lại thì cũng có nghĩa là pin nó đã yếu rồi thì khi đó các bạn cũng nên à, cắm sạc vào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 các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này nha vào phía trên đầu cực dương dấu cộng nó sẽ một cái lỗ nhỏ đây các bạn móc vào đây để chúng ta cố định cái lò xo lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp là nó sẽ bị bung ra đây bếp sử dụng dây sạc hoạt động bình thường bên hông bếp thì sẽ lắp sẵn một cái đầu dây chờ nè để chúng ta có thể cắm vào con sạc vào để mình sạc pin đây đây đầu chờ bên hông bếp thì ờ, tiếp theo là tôi sẽ nói về những cái tính năng của bếp thì đầu tiên ở bếp bên ờ, ở bếp nướng này thì ờ, chúng ta sẽ có tính năng hẹn giờ của bếp nướng đây thời gian mặc định là 9 phút các bạn có chỉnh tối đa là 15 phút về bên phải thì tôi sẽ hẹn giờ bếp, bếp bên tay phải cho các bạn xem thử đây thời gian mặc định là 3 phút các bạn có thể chỉnh tối đa là 90 phút thì hẹn giờ bên phải tôi sẽ đợi một phút thôi để thử tính năng hẹn giờ cho các bạn xem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 và cái độ khuyến cáo sử dụng là 180 độ đó là vì đảm bảo lợi sức khỏe cho chúng ta đây biết nấu đã ờ, khóa ga nè tôi tới đang hẹn giờ nè biết đã khóa ga công tắc của họ bình thường ở đây thì sẽ có hai tính năng đó là nấu nước sôi và nấu cơm bếp nướng đã khóa ga nè đây hàng đầu tiên là nấu nước sôi và ở trên là nấu cơm thì uh, tôi sẽ test tính năng nấu nước sôi cho các bạn xem thì ở tính năng nấu cơm ở trên này á thì bên Nhật